Bí quyết tẩy sạch cao răng lâu chỉ với một quả chanh Hàm răng trắng sáng đến bất ngờ, đồng thời hơi thở thơm mát nhờ công thức đơn giản này bạn có biết rằng các mảng bám ố vàng, cao răng tồn tại trong khoang miệng chính là nguyên nhân gây nên các bệnh về răng lợi. Nếu như không loại bỏ cao răng sớm sẽ gây ra viêm nha chu, dẫn đến tiêu xương, răng bị đau, ê bốt khi ăn uống, nặng hơn thì gây bệnh viêm tủy ngược dòng nguy hiểm. Nếu như bạn muốn lấy cao răng ngay tại nhà mà không cần đến nha sĩ thì áp dụng công thức dưới đây. Chỉ với chanh và muối, các mảng ố vàng sẽ bị đánh bay trong nháy mắt, trả lại hàm răng trắng đều như sứ. Công thức 1. Chuẩn bị một thìa cà phê muối hạt và 1 phần 2 thìa cà phê nước cốt chanh. Trộn đều hai nguyên liệu này lại với nhau rồi cho vào miệng để ngậm. Dùng lưỡi đá hỗn hợp chạm hết các kẽ răng sâu bên trong. Sau 3 phút thì xúc miệng với nước sạch.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 thêm vài giọt nước chanh rồi trộn đều thành hỗn hợp sền sệt. Dùng bàn chải lấy hỗn hợp rồi chảy đều trên răng khoảng 2 đến 3 phút thì xúc miệng với nước sạch. Hòa vối với nước ấm rồi xúc miệng trong vòng 1 phút. Dùng bàn chải chà nhẹ phần cao răng và xúc miệng lại với nước ấm lần cuối cùng. Thực hiện cách này hai lần mỗi tuần để mảng bám nhanh chóng bị loại bỏ. Chú ý khi dùng bàn chải chà lên răng, không nên chà mạnh tay, kẻo gây kích ứng điếu và hại men răng. Bạn vừa xem xong video bí quyết tẩy sạch cao răng lâu chỉ với một quả chanh. Da trắng bóc sau một đêm duy nhất chỉ cần trộn dầu dừa với thứ này đáp. Đây là cách dùng dầu dừa để làm da trắng mịn căng mướt chỉ sau một đêm. Vì sao dầu dừa tốt cho da? Dầu dừa là chất chống oxy hóa tự nhiên do nó có chứa nhiều axit khỏe mạnh, bao gồm capric, caprylic, myristic và axit lauric. Dầu dừa sẽ làm mềm và bôi trơn các tế bào da, phá vỡ các tế bào chết, làm lành mụn và dưỡng ẩm da suốt cả ngày dài. Lauric acid diệt vi khuẩn gây mụn. Capric acid chứa kháng sinh mạnh và đặc tính kháng virus. Caprylic acid cung cấp lợi ích nuôi dưỡng làn da nhạy cảm và da dầu, bảo vệ da chống oxy hóa. Vitamin C kích thích sản sinh collagen, đẩy lùi các gốc tự do gây lão hóa sớm. Vitamin E chống tia UV bảo vệ da, làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn và lão hóa của da, giữ các mô liên kết da khỏe mạnh, ngăn ngừa chảy xệ. MCFA bảo vệ da khỏi bị nhiễm trùng và nhiễm khuẩn, tạo một độ pH thích hợp trên da. Mặt nạ dầu dừa và mật ong, chanh Cấu trúc phân tử nhỏ của dầu dừa cho phép nó thâm nhập vào lỗ chân lông da để làm mềm da thô ráp từ bên trong. Mật ong là một chất giữ ẩm tự nhiên, cấp nước cho các tế bào da. Cuối cùng, nước chanh tươi là một chất làm xây da, giúp thắt chặt và thu nhỏ lỗ chân lông lớn. Lời khuyên, khi sử dụng dầu dừa cho da, bạn nên sử dụng dầu hữu cơ, có chất lượng và vệ sinh tốt để tránh kích ứng. Trước khi sử dụng dầu dừa, hãy chắc chắn rằng bạn không bị dị ứng với nó bằng cách sử dụng thử trên da tay rồi mới dùng lên mặt. Thành phần Dầu dừa 1 muỗng canh 2 muỗng cà phê mật ong nguyên chất Nước cốt chanh 1 phần 2 muỗng cà phê Hướng dẫn Kết hợp các thành phần trên trong một bát trộn nhỏ Tiếp theo, thoa một lớp dày hỗn hợp lên da mặt sạch của bạn Để yên hỗn hợp trong vòng 10 phút, sau đó rửa sạch với nước mát Mặt nạ chuối nghệ và dầu dừa Dừa và nghệ cùng nhau kết hợp lại làm thành một loại mặt nạ trị mụn rất tốt do đặc tính kháng viêm của cả hai thành phần. Chuối giữ ẩm làm sáng tông màu da, giảm tầm vết sẹo do mụn trứng cá, chống nếp nhăn. Nghệ hoạt động như một chất chống viêm, có tính sát trùng, kháng khuẩn và các đặc tính chống lão hóa. Lời khuyên Để làm tan dầu dừa ở dạng rắn, bạn có thể sử dụng máy sấy tóc hay chỉ đơn giản là đặt hũ dầu dừa trong một bát nước nóng. Chọn chuối chín để dễ dàng nghiền nát. Bạn có thể sử dụng nghệ đen nếu không muốn làm da bị vàng sau khi đắp. Thành phần Dầu dừa một muỗng canh, 1 phần 2 quả chuối chín, một nhúm một nghệ, Hướng dẫn Nghiền lên 1 phần 2 quả chuối chín bằng thìa hoặc máy xay, sau đó trộn thêm dầu dừa và bột nghệ để tạo thành một hỗn hợp đồng nhất. Bôi hỗn hợp lên khuôn mặt sạch và để 15 phút. Rửa sạch với nước mát và lau khô. Bạn vừa xem xong video, da trắng bóc sau một đêm duy nhất chỉ cần trộn dầu dừa với thứ này đáp. ba cách làm trắng da một phát ăn ngay từ loại quả bán đầy ngoài chợ.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 Bí quyết đánh bay tàn nhang chỉ sau một tuần Tàn nhang từ lâu đã là kẻ thù đối với sắc đẹp Không những khiến da bị sạm màu, gây mất thẩm mỹ Mà nó còn làm bạn mất tự tin trước đám đông 1. Chanh tươi Chanh tươi từ lâu đã được chị em biết đến như một nguyên liệu tự nhiên làm trắng da Ngoài ra, chanh tươi còn có công dụng rất lớn trong việc chữa trị tàn nhang. Đây là cách trị tàn nhang tự nhiên đem lại hiệu quả khá cao, bởi trong chanh tươi có nhiều vitamin C rất tốt cho da. Bên cạnh đó, trong nước cốt chanh còn có chất tẩy trắng da. Khi sử dụng vào việc trị tàn nhang, sẽ giúp tẩy xóa các sắc tố melanin gây ra tàn nhang. 2. Sữa chua Trong sữa chua có chứa axit lactic, giúp lột nhẹ da mà không gây kích ứng. Do đó, sữa chua không những giúp làm mờ tàn nhang mà còn mang lại cho bạn làn da trắng mịn tự nhiên. Cách trị tàn nhang này rất đơn giản, bạn chỉ cần thoa sữa chua không đường lên vùng da bị đàn nhang và massage nhẹ nhàng rồi rửa sạch sau 20 phút. Kiên trì sử dụng phương pháp này, bạn sẽ thấy bất ngờ về hiệu quả nó mang lại. 3. Nha đam Nha đam không những được biết đến là nguyên liệu trị mụn hiệu quả mà còn là nguyên liệu trong phương pháp trị tàn nhang rất tốt. Trong nhựa nha đam có chứa rất nhiều dưỡng chất như anthraquinone complex giúp trị viêm da, aloe emodin giúp chống lão hóa làn da. Babaloin giúp giữ ẩm cho da, cùng nhiều khoáng chất và vitamin rất tốt cho làn da. Do đó, nha đam được coi như một loại thuốc từ thiên nhiên giúp chữa bệnh tàn nhang rất hiệu quả. Bạn chỉ cần rửa sạch mặt, sau đó bóc lớp vỏ bên ngoài nha đam, rồi lấy gel bên trong, thoa lên vùng da mặt trước khi đi ngủ. Để sáng hôm sau thì rửa sạch lại mặt bằng nước lạnh. 4. Củ nghệ không chỉ có tác dụng xóa sẹo, mở vết thâm, củ nghệ còn là cách trị tàn nhang mang đến kết quả khá tốt. Hàng ngày, bạn hãy lấy củ nghệ xay nhuyễn, trộn đều với sữa chua tạo thành hỗn hợp dung dịch đặc sệt, rồi thoa đều lên bề mặt da. 5. Củ cải trắng được biết từ lâu, củ cải đã được sử dụng để điều trị các vấn đề về da như làm mờ những đốm nâu và tàn nhang. Bạn có thể sử dụng chúng bằng cách nghiền nát củ cải lấy nước cốt bôi lên vùng da bị tàn nhang. Bạn để trên da khoảng 30 phút và sau đó rửa sạch lại với nước lạnh. Bạn có thể điều trị các nốt tàn nhang trên mặt tiền bằng phương pháp này 3 lần một tuần. 6. Uống nước cà chua Uống nước cà chua hoặc ăn cà chua sống mỗi ngày có tác dụng phòng ngừa tàn nhang rất tốt. Đó là nhờ vào các dưỡng chất trong cà chua có tác dụng chống lại hoạt tính của thành phần tyrosine, làm biến mất hoặc giảm thiểu những sắc tố sạm đen trên da mặt. 7. Cà tím Cà tím không chỉ là một nguyên liệu cho một món ăn, nó còn có tác dụng không ngờ trong chữa trị tàn nhang đó. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần nguyên liệu là một quả cà tím, cắt lăn mỏng, và đắp lên vùng da có tàn nhang khoảng 15 đến 20 phút mỗi ngày. Bạn hãy làm và cảm nhận hiệu quả chữa trị tàn nhang sau một tuần nhé. 8. Cà rốt tươi Cà rốt ngoài công dụng giúp đôi mắt trong sáng, nó còn có tác dụng trị tàn nhang rất hiệu quả. Buổi tối trước khi đi ngủ, rửa sạch vùng da có tàn nhang, lấy nước ép cà rốt bôi đều lên, chờ cho khô rồi dùng khăn tay tẩm dầu thực vật sát nhẹ lên, sáng dậy rửa sạch mặt bằng nước ấm.